Chúa ở cùng anh chị em. Bà chỉ tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mác Theo. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ, các môn đệ ông Doan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, trong cái những cái bài đọc đầu mùa chay này thì cứ đưa chúng ta quằn qua quằn lại về chủ đề chay và cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta thấy ở cái cái đoạn trích tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe nó chỉ có hai câu thôi. Câu thứ nhất chương 9 câu 14 của Thánh Mắc Theo đó đó là câu hỏi của các môn đệ doan đặt cho Chúa Giêsu. Họ thắc mắc, họ ngạc nhiên là tại sao họ và những người pha siêu đạo đức đó thì ăn chay còn các môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay thì thay vì trả lời trực tiếp cho cái câu hỏi đặt ra bởi các môn đệ của doan, Đức Giêsu ngài lại đặt một câu hỏi Câu hỏi đó là như thế này Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới Lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ sao Sau đó ngài mực kết luận Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi Bây giờ họ mới ăn chay Chúng ta để ý cái cấu trúc văn chương mà người Do Thái hay dùng đó là hai câu hỏi được đặt song đối với nhau câu hỏi của các môn đệ doan và câu hỏi của Chúa Giêsu câu hỏi của các môn đệ Gioan liên quan đến chủ đề ăn chay. Câu hỏi của Chúa Giêsu liên quan đến hai chữ chìa khóa đó là tiệc cưới và chàng rể. À. Như vậy thì đâu là mối liên hệ giữa vấn đề ăn chay với cái chủ đề tiệc cưới và chàng rể? À, nó có một cái mối liên hệ gì đó chăng? Thì để có thể thấy được cái mối liên hệ đó và để có thể thấy được cái cách thức Chúa trả lời cho cái câu hỏi đặt ra. Mời các anh chị chúng ta tìm hiểu cái um, ý nghĩa của chay tịnh trong Do Thái giáo. Ý nghĩa của chay tịnh trong Do Thái giáo là nhằm để liên kết thân xác với tinh thần trong việc tìm gặp Thiên Chúa bằng toàn thể con người gồm xác và hồn. Ờ, khi mà họ ăn chay về phương diện thể xác thì họ cũng biểu lộ cái ý chí cái tinh thần cái tâm hồn của họ là muốn được Chúa tha tội muốn được Chúa chữa lành cho nên khi mà họ muốn được Chúa chữa lành họ không hề muốn muốn bằng cái ý tưởng không à, nhưng mà bằng muốn cái ý muốn đó được diễn tả qua cái thể xác đó là chay tịnh đôi khi họ ăn chay rất là cụ thể ừ, cụ thể sức cho trên đầu nhìn ăn mặc à, mặc áo bao bố nằm đất chẳng hạn nó nó có những cái biểu hiện rất là cụ thể giữa xác và ý tưởng ừ. cho nên chúng ta thấy ừ, cái ý nghĩa của chay tịnh là vậy nối xác hồn lại trong việc đi tìm kiếm ân huệ của Chúa hay là chính Chúa ừ. trong khi đó trong luật do Thái quy định cái chay mà lớn nhất đó là vào cái dịp lễ đại xá giải tiếng do Thái nó gọi là Yom Kippur tức là ngày mà ngày tha tội lớn đó gọi là trong sách Lê Vi chương 23 câu 26 Ừ. rồi người ta giữ chay trong cựu ước người ta còn giữ tay vào những cái dịp nào nữa vào dịp quốc tang khi có tang ờ, của quốc, quốc gia người ta giữ tay chay có mục đích để được chữa lành người ta giữ chay để bày tỏ lòng sám hối người ta giữ chay trước khi cử hành một tang lễ nào đó người ta cũng giữ chay và vào thời Chúa Giêsu thì người Do Thái mà nhiệt thành đạo đức đó, người ta giữ tay chay y như là một việc đạo đức nữa như vậy thì cái câu hỏi ờ, đặt ra bởi các môn đề của John liên quan đến chay nó diễn tả cái ý tưởng đó à, cái ý tưởng đi tìm sự xá giải sự tha thứ à, nó diễn tả cái cái nỗi đau của con người trước cái tan chế nó diễn tả cái khát vọng con người muốn được chữa lành à, nó diễn tả cái dấu hiệu sám hối nó diễn tả nỗi buồn trước một uh, cái sự mất mát của người thân tang lễ chúng ta thấy đó tất cả chay tịnh nó nó diễn tả cái điều đó như vậy thì nếu như tay chay tịnh diễn tả tất cả những điều đó thì tại sao cái câu hỏi của Chúa Giêsu liên quan đến tiệc cưới và chàng rể lại nó song song với lại cái câu hỏi liên quan đến chay tịnh chúng ta thấy Chúa Giêsu trả lời này Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể ngồi còn ở với họ? Ừ, Chúa đặt cái việc mà tiệc cưới chàng rể song song với vậy cái cái chay tình. À, vấn đề chay tình. Có một ý, có một ý. Ừ. Có nghĩa là tất cả những gì mà con người muốn đạt được bằng chay tình Tức là sự tha thứ Tất cả những gì con người muốn đạt được bằng chay tình Nghĩa là qua sự chữa lành hay bày tỏ sám hối đó hay là nói chung tóm tắt một điều đó là một cuộc gặp gỡ tại vì trong ý niệm trong cựu ước đó là qua chay tịnh xác và hồn người ta muốn đi tìm một cuộc gặp gỡ thân tình gặp gỡ riêng biệt với chúa và chúa diễn tả cái điều đó qua cái ý niệm tiệc cứu cưới và chàng rể chẳng qua ý muốn nói rằng là kể từ này về sau cái cuộc gặp gỡ đích thực cuộc gặp gỡ đích thực cái cái phương thế để mà gặp gỡ thiên chúa một cách đích thực đó là qua tiệc cưới của con chiên à, chữ chàng rể trong cựu ước thường được chỉ là chính thiên chúa thiên chúa ví mình như là chàng rể còn israel như là cô dâu à, còn tiệc cưới thường diễn tả cái cái, cái viễn tượng của ngày mà đón cứu thế đến để giải thoát muôn dân giải thoát muôn dân để gặp gỡ để tái lập cái quân vương quyền của ngài giữa muôn dân ừ. cho nên chúng ta thấy cái vấn đề chay tình nó song song với việc cái ý niệm tiệc cưới và chàng rể ý muốn nói rằng kể từ này về sau cái phương thế để mà gặp gỡ để đi vào trong tiệc cưới đi vào trong thân tình với chúa gặp gỡ chúa đó là việc trung thành với bàn tiệc mà trong khi tô giáo chúng ta gọi là bàn tiệc thánh thể bàn tiệc thánh thể bởi vì Chúa nói ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến toàn thế ừ. cho nên trong cái câu này nè Chúa nói là khi chàng rể còn ở với họ thì làm sao mà họ có thể than khóc được là chay tịnh được ừ. cho nên chúng ta thấy cái khái niệm còn ở với họ đó cho nên Chúa ở với chúng ta chính cái điều đó nó thay thế cho cái việc chay tịnh cho nên muốn được chúa ở muốn chúa gặp gỡ thì từ này về sau phương thức đó là đi vào trong tiệc cưới của ngài tức là bàn tiệc thánh thể ừ. sau đó chúa kết luận chúa kết luận nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi bây giờ họ mới ăn chay thưa anh chị em để ý cái câu kết luận này rất là có ý nghĩa chàng rể bị đem đi rồi thì bấy giờ họ mới ăn chay chàng rể bị đem đi rồi nó song song với ăn chay có nghĩa là chúa ngầm ý thông thông báo trước về cuộc khổ nạn của ngài cuộc tử nạn của ngài à. mà cuộc tử nạn của ngài là để nhằm ban ơn cứu cứu độ nhằm ban ơn xá giải theo như cái ý niệm của cựu ước qua cái việc ăn chay nó xong đối với tới giờ những người mà dự tiệc cưới đó mới bắt đầu ăn chay như vậy thì ăn chay là nó nằm trong cái chế độ của sám hối ăn chay nó nằm trong cái chế độ của chuẩn bị để đón nhận cái ơn cứu độ ăn chay nó nằm trong cái chế độ của khát vọng muốn vươn lên đến sự trọn lành ờ. mà một khi mà không còn ăn chay nữa thì lúc đó chúng ta đang ở trong bàn tiệc nước trời cho nên bàn tiệc thánh thể ngay từ đời này là giúp cho chúng ta quen sống với bầu khí của bàn tiệc vĩnh cửu mai sau với chàng rể là chiên con ngự trên ngai vinh hiển của chúa cha ừ, cho nên thưa anh chị em nó có hai chế độ một chế độ ở trần gian này chúng ta ở trong chế độ của chay tịnh chế độ của chay tịnh chế độ của nhu cầu sám hối chế độ của nhu cầu chữa lành chế độ của nhu cầu được thứ tha chế độ của những cái phiền muộn ai oán đó là chế độ của chay tình và qua cái cấu trúc văn chương của cái bài này tác giả mắc theo muốn cho chúng ta thấy cùng đích của hay là mục đích cùng đích hay là cái mục đích của cái chế độ chay tình là dọn chúng ta phải đi đến một cuộc gặp gỡ với chàng rể trong tiệc cưới vĩnh cửu mà bàn tiệc thánh thể là một cái gì đó báo trước là một sự chuẩn bị trước là một sự huấn luyện trước một cái bài học luyện cho chúng ta quen dần với bầu khí của bàn tiệc vĩnh cửu mai sau cho nên chúng ta nhớ trung thành với bàn tiệc thánh thể nơi làm cho chúng ta mỗi ngày một nên quen dần với bầu khí thiên đàng chúng ta còn có nhu cầu được tha thứ thì chúng ta còn có nhu cầu trong chay tịnh cho nên chúng ta thấy ở đây nó có hai chế độ chế độ của cựu ước là chế độ của chay tịnh và chế độ của tông ước trong viễn tượng của uh, của ngày ngày cứu độ của đấng cứu độ mà ban mở bàn tiệc để đón để nhận muôn dân đó qua tiệc thánh thể chuẩn bị cho tiệc nước trời đó là chúng ta thấy rõ ràng hai câu hỏi nó định nghĩa hai chế độ khác nhau và câu hỏi trước thuộc chế độ chay tịnh nhằm chuẩn bị để dẫn chúng ta đến chế độ sau là chế độ bằng tiệc tiệc cưới nước trời xin chúa giúp chúng ta đừng dừng lại ở những ở chế độ trước nhưng mà luôn luôn căn hướng và đi tìm kiếm bằng chay tịnh bằng những nỗ lực đạo đức để vươn lên đến cái chế độ thứ hai đó là gặp gỡ chàng rể và ở với chàng rể mãi muôn đời đó là Đức Giêsu cứu Chúa của chúng ta. Amen.